Dạ, à, Phước Cần Thơ xin uh, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nhé Hôm nay thì uh, đến hẹn lại lên uh, Phước uh, ghé lại uh, thăm uh, gia đình uh, bà, bà Tư, bé Nghi Như là thăm định kỳ hàng tháng thì bây giờ cũng là tháng 5 rồi Đặc biệt hôm nay có một uh, nhân vật nhỏ ẩm uh, con của Phước theo <laughs> Đang uh, đây, bé trước là con của Phước à, Chào con Phước ơi chú Phước Sao? Sao con? Con nghi nó ngủ nãy giờ Nghi ngủ nãy giờ hả Hưng? Trời ơi vậy đó hả? Chào bà Tư Đây con gái con Có em bé lại ghé thăm luôn <laughs> Chào chú Thắng Như các bạn biết thì chú Thắng uh, nằm uh, mấy năm nay nằm đường như vậy ừ, năm đó đó là dạ. tốt nghiệp tốt mới danh ờ, hình về wow tốt nghiệp luôn ha đó. lễ tốt nghiệp ra trường luôn ra trường đó ờ, trường mẫu giáo uh, ánh dương anh dương gì vậy con lạ hả vui không ừ ờ hưng đó à hưng bên đây là hưng đó con hưng đi ra trường đó à, hưng có ra ủ anh bé bé nghi có ga không để con vô con kêu quay nghi ra lấy bánh nè con trời ơi chú Phước ghé nè con không thôi chú Phước về à? à thôi giận chú Phước về nha Thôi giận hờn quá trời chịu không nổi <laughs> thì uh, như thường lệ cô chú anh chị mỗi lần ghi há thì phước uh, có mua ít uh, quà sữa với lại uh, bánh kệ đi bé nghi ngủ rồi thôi bà tư ơi bánh nè có mua sô cô la với lại xúc xích cho con luôn á cho hai con luôn nè à biết xúc xích lắc luôn ha xuống đây ngồi nè con cái gì tốt bụng dữ vậy đem lên giường cho bạn ăn hả ngồi nè nè liêm cầm máy giùm anh đây liêm ờ em em qua đây đây anh ẩm con cho nè cầm máy quay giùm anh đây ừ đó ý ốc thấp xíu không bé năm nay 4 tháng rồi ừ. 4 tháng rồi mới ẩm đi á đây qua ba nè ghé lại đây bữa nay à, cho bé nghi à, muốn coi em bé muốn, ừ, muốn ghé thăm em bé muốn biết em bé mà chưa vậy cho mất tươi luôn ừ. ô gì bún dư con ô kìa thấy thấy thấy này là con chú ước nè đã à, ừ, ừ, ừ. dạ mới ngủ kêu thằng hưng kêu nó quét thằng hưng không biết mấy cây mấy cái là mấy chai mấy chai đập đầu nữa không dữ luôn dữ quá trời đi có uh, bánh chích với lại sô la đó hơn ừ nó còn hơn ăn không cho nó ăn biết ai không con ừ. biết ai không biết ai không ờ biết ai không nó giòn vậy rồi đó ừ gái gái mới đã chứ ừ Thôi, ừ, không trai không khoái rồi Thằng trai không khoái rồi hả? Ừ, lì quá trời ơi, trời chạy nữa ừ. à, Tháng này ông Quang cũng gửi ờ, cho cho bà Tư hai triệu ba mấy cái uh, sữa ồ ừ, gì vậy sữa với bánh á thì uh, con mua gửi cho hai cháu đây gớt hả trời ơi con con tuổi gớt cái mít của ba luôn nè ờ nói gì ờ ca ăn bài con ca đi ca đi bói đây ba kẹp vô đây nè đó cái mít nè rồi ca đi hơn xuống kêu nó quánh hơn ba bốn cái ca này trên đầu bữa nay ngủ mới ngủ đó này bà tư à, cái cũ của bà thì vẫn còn đang giữ 5 triệu nha dạ. còn cái này là hai triệu ba dạ. ờ. ờ. đủ ha đủ hai triệu ba nha cái micro quá con con uh, chú, à. chú mới mua cái micro thêm Ừ. nè bà có cảm, cảm ơn gì không cảm ơn ông Quang không nhìn vô máy kìa kệ đi hả? cái này để lại vậy đi ừ. rồi cảm ơn ông Quang giúp đỡ cho hai nhỏ đi học tôi mang ơn không biết chừng nào cho hết nó <laughs> nổi bây giờ là tôi mới đóng tiền mượn đóng tiền trường về kìa không đóng không đóng thì tám tháng giờ đóng nhiêu rồi bà đóng một đứa à, chín trăm đứa tám trăm ờ dạ. ủa cốc ai tám trăm vậy tám trăm là mày sao nghe nó mắc con rồi con ừ, sao nghe mắc con rồi hả chín trăm mấy ừ chị không gì vậy mà, mà... nhiều chuyện quá vậy mà biết ai không nhiều chuyện quá vậy đã không giống gì giống giống giống mấy người em của hồi nhỏ không ông có giấy tờ lấy gì để làm toàn hết đây nè chụp giấy cho ông thấy gì để ông ông xong mừng nó đó con nó hai đứa nhỏ đi đó ông tiền cho hai đứa nhỏ ồ, ồ. nè ừ. cái này của đứa nào đây rất là kẹp quá hả của con hưng nè đâu bà tên? không mở trường của hùng hưng à, cái này của à, thôi thôi này đó hắn kia là nhiều, mỗi bé nhiều. không biết à, bé là hai trăm tám hả ủa ờ à cái này là thu tiền học rồi tiền ăn riêng phải không ừ. sao muốn ca không nói cái gì nói với ba nghe ơi nè cầm đi nè cầm cầm đi con ừ. <laughs> cầm luôn rồi kìa cầm cái mít luôn alo alo alo alo alo cầm ngược luôn rồi hả alo kìa qua kìa ừ ừ alo alo alo alo alo alo nó xe hỏi cái nào không còn cặp không vậy nào nó nói một tháng là hai tờ hai tờ hai đứa gì đó dạ. đúng nè chứ đâu có để ăn uống gì đâu ráng mà lo cho nó chú thắng vẫn khỏe chứ bà vậy đó à vậy hả ừ. à, khỏe hả chú thắng okay. Ờ, khỏe gật đầu nghe hiểu này à, con gái con 4 dạ. tháng rồi biết chú thắng cũng uh, hai năm mấy nay rồi đó ừ. ghé thăm lại à, tại vì uh, cô chú anh chị biết uh, hoàn cảnh bà tư á ti nhìn cái nhà vậy nè ừ. thấy vậy đó nhưng mà thật sự ra là lúc trước là không có ngủ được mưa dột rồi phải lập ton rồi lại nhưng mà tuy nhiên hàng tháng cũng đều ghé thăm vậy đó ừ, ừ, ừ. tại vì cũng nhờ ông quan hỗ trợ hàng tháng ừ, ừ. ca con nó nói gì nói hoài luôn bữa nay nè gặp gặp nít lạ hả gì vậy không biết ừ. nào cảm ơn có chừng nào tôi chết thôi với tôi còn vẫn sống là tôi cũng cho hai đứa nhỏ để học hoài đi đen đen đen đen đen đen đen chào cô chú nhé bói chào cô chú anh chị đi à, tuần sau phước sẽ ờ, ẩm ờ, bói đi ờ, đốt nhang cho ngoài gãy nha cô chú anh chị ừ. tại vì cũng theo như lời hứa đợt trước phước có hứa đó là ẩm con của mình xuống khi mà sanh xong lớn lớn xíu xuống để thăm ngoại ở đâu là ở dưới kia à, kiên giang á ngoại với kiên giang này hả dạ ngoại mà cái cũng là hoàn cảnh thôi nhưng ừ. tại ờ. con kêu bằng ngoại ờ, ờ, rồi à, sau đó thì giờ ngoại mất rồi thì thôi giờ ẩm xuống đốt nhang dạ, ừ. bói bói ơi à. chào đi con dạ bé tên thiệt là phước tâm nhưng mà tại có nhà kêu bói thì cháu ông này cũng vậy nè ừ. nhà tên con ấy mà cũng ở ngoài kêu kêu bói nó bự rồi da ừ. mẹ nó bỏ đó rồi thôi đừng móc họng con mà nói rồi ờ, thôi vậy uh, chắc có lẽ phước xin kết thúc clip tại đây ờ. nha hẹn cô chú anh chị vào tuần sau nha sao cơ vui không chào nha ừ, thấy rồi à, <laughs> à, con cũng gửi lời cảm ơn quan nhiều nha giúp ừ thôi nè quạo wow, rồi phải không nè thôi thôi đi